Xin chào các bạn Hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là Rinnai bếp có model là RTE 660 CTS thì đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo á, tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những lỗ lớn phía sau bếp á, và bên dưới á, thì uh, chúng tôi sẽ bọc lưới che chắn lại cho các bạn để tránh đi cái trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về cái vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp về nhà có mâm và vỉ bằng inox đây đây, đây là mâm vỉ bằng inox thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó chính là phá ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp đây thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ ngọn lửa lại để có thể dễ thổi để mà sẽ thao tác tính năng là khóa ra khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây que cảm biến tôi biết á, nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã khóa ra kèm theo tiếng thông báo là tiếng bếp đây nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe thì các bạn sẽ nghe một tiếng tập có nghĩa là relay của bếp nó đã đóng lại là bếp nó đã tự động khóa ra thì cũng có một số nơi bán khác đó, họ cũng có quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước hay gì đấy mà nước nó có trào bên ngoài á thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này đây khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á là cái đầu chia lửa này đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp của chúng ta nên khả năng mà nước mà nó trào ra đó, mà nó có chạm đến đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt đó, rất là thấp nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống chào là không hề đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt á, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thôi đây bếp đã ờ, khóa ga đây cả ba bếp đều đã khóa ga đây đây công tắc của tôi vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt như đây để thay thế cho hai cái đáy nồi ở cái que cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga thì ở bên dưới đáy nồi của chúng ta á nhiệt độ á, nó yêu cầu là phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga lại thì nếu như mà các bạn muốn thử tính năng này ở nhà á thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày không nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng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 có một số loại pin nó tốt hơn một chút như là pin Panasonic, Toshiba và pin Maxell á thời hạn có thể lên đến được từ 30 cho đến 40 ngày nhưng mà những cái loại pin này á khi mà các bạn sử dụng cho biết ca Nhật thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng đây phía bên phải của tôi đã tự động khóa ra sau cái tính năng là nước cạn nồi đây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 để mà có thể nhận biết khi nào pin đầy á thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên nọ cắm sạc đây khi đèn hiển thị ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy còn để có thể mà nhận biết khi nào pin yếu á thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên biết đây khi đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn nên cắm sạc vào biết bên trái của tôi nó cũng đã tự động khóa ra lại sau có tính năng là nước cạn nồi đây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 các bạn chỉ việc bóc một cái đầu lò xo này vào phía trên đầu cực dương đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì các bạn sẽ bóc cái lò xo này vào những cái lỗ này đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo lại để khi mà chúng ta cho vào bên trong sử dụng á sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây các bạn chỉ việc đặt cái lò xo cho nó tiếp xúc với miếng thép ở phía trước đây đầu cực dương đây đây biết sử dụng biết sạc hoạt động bình thường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 để dạ, các bạn ừ. có thể hẹn giờ nấu nướng những món ăn mà các bạn có thể dự đoán trước được thời gian chính của nó thì ờ, để mà có thể sử dụng ở cắm hẹn giờ này á các bạn chỉ việc mượn ổ cắm sạc đây chúng ta sẽ ghim trực tiếp ổ cắm hẹn giờ tiếp theo là ghim ổ điện và những lúc để chọn thời gian đây tôi sẽ chỉnh 3 phút để thử với các bạn xem bạn nhớ lưu ý một điều khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này đây thì chúng ta sẽ để cái hộp pin này trống nếu như có pin bên trong thì các bạn sẽ lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà khi mà các bạn ờ, sử dụng cắm hẹn giờ mà vẫn cái pin bên trong thì khi mà hết thời gian ở cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp là bên trong bếp là các bạn nhớ lưu ý cái điều này còn khi mà các bạn sử dụng món hứng và bị nướng này thì các bạn nên cho ít, ít nước vào bên trong đây để trong cái quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của chúng ta nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn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 là tất cả những cái loại van này á, nó đều được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi chứ không phải được nhập khẩu từ Nhật hay các nước châu Âu đây cái van này được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình ở quận Phú quận quận Tân Phú đây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 thì ở con bếp này á chúng ta sẽ có nắp che đầu chia lửa bằng inox đây đây nắp che đầu chia lửa bằng inox với cái loại nắp che này á, thì các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ nó bị rỉ sét mục nát như là những loại nắp sắt đối với những loại nắp sắt á, khi mà các bạn nấu thời gian dài á, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng bị mục sét và nó sẽ bị bể đi còn đối với dòng nắp che nắp này thì các bạn có thể ờ, nấu nướng thoải mái công dụng nắp che này chính là sẽ giúp cho ngọn lửa của chúng ta được tỏ đều ra nó không bị chùm lên một chỗ đây bếp đã tự động phá ra sau cái thời gian hẹn giờ cho nổ cắm đây đây ghi nó khóa ga đây công tắc thì vẫn mở bình thường và cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô đây khi mà các bạn ờ, chế biến những món rang hoặc là hoặc là xào á mà cần đến nhiệt độ cao á nó sẽ chơi được khoảng khoảng ờ, trên 300 độ á thì như ban nãy tôi cũng đã nói là ở qua cảm biến ở đây nó sẽ nhiệt độ lên, lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì nếu mà các bạn chế biến những món rang hoặc xào á mà cần cái nhiệt độ cao á thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này các bạn chỉ việc nhấn vào khoảng từ 3 đến 5 giây thôi đây cho đèn thì sáng ở đây thì các bạn có thể rang xào thoải mái mà không sợ nó bị nhiệt độ bị kìm hãm lại đây cái này rang xào đồ khô rẻ hơn khuyến mại có hệ thống phân phối bếp ga trên toàn quốc quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành